đọng mãi trong lòng quỳ dưới ngôi cao lòng thành con khấn nguyện chọn kiếp yêu thương người lòng con đã chọn lời thầy vang như tiếng chuông trọn đời yêu trong tránh tâm kính thưa cùng gia đình hai họ hai bên của cô dâu và chú rể kính thưa quý vị trong thế kinh đức phật có dạy sinh ra được làm người là khó làm người mà được đầy đủ lục căn lại càng khó làm người mà gặp được chánh pháp lại càng khó hơn và giữa cõi đời này giữa hàng vạn con người hàng ngày bước bội qua nhau quen nhau được một người là khó thân thương được một người lại càng khó hơn hôm nay trong ngày vui đại hỷ được sự nhất trí của hai gia đình cha mẹ xin phép thượng tọa chứng minh cùng chữ tư đức cử hành lễ hàng thuận tại ngôi tam bảo để cầu mong chư phật chư vị bồ tát chư vị thánh tăng gia hộ độ trì cho cuộc sống hạnh phúc gia đình các con được trăm năm hạnh phúc và chúng con không biết lấy gì đền đáp công ơn cao dày của cha mẹ chỉ mong thượng tọa chứng minh cùng tôn đức tăng ni chúng con nguyện người thương phật gia hộ quý ngài pháp thể quy nham tuệ đàng thường chiếu dìu dắt chúng con trên con đường công nhân học Phật chúng con thành tâm đỉnh lễ cúng dòng tam bảo lăng vua đi đà phật phật tổ lạy bồ tát con nguyện từ đường đời cùng giúp nhau khai sáng đường đạo xin phật gia hộ cho chúng con biết xem cả hai bên cha mẹ cùng hai bên thân quyến họ hàng cũng như là chỉ một mà thôi xin Phật gia hộ cho chúng con sẽ cố gắng công dạy trẻ lên người, giúp con trẻ nhiệt thành tín Phật, sống một đời lợi ích an vui xin Phật gia hộ cho chúng con tâm trí tuệ ngày càng phát triển hiểu thật sâu rộng giáo lý Phật Đà để tâm đức ngày càng tăng tiến xin Phật gia hộ cho chúng con tình yêu thương mỗi ngày một lớn thành tình thương đến khắp vạn loài cả đất trời cây cỏ mênh mông nam mô phật tổ sư thích ca mâu ni đại tác chứng minh thêm sức mạnh vợ chồng rễ mạnh nồng từ đã đi tương lai hạnh phúc xung vầy con đàn cháu đóng mẹ thầy bình an chúc cho đôi đứa hai nhà sống vui mạnh khỏe bình an suốt đời 成功。 trong con luôn hướng mũi lên theo đức thế tôn vợ chồng con vợ chồng con